nay là thứ sáu mình vừa đến trường đi học mình đang ngồi ở ngoài cổng trường để ăn sáng thì hôm nay mình đi học xong sau khi đi học thì mình sẽ đi picnic với bạn một chút không hiểu thế nào nhưng mà trời rất đẹp lần đôi vào mùa xuân rồi nên là phải tranh thủ đi công viên xong và bây giờ mình sẽ đi gặp các bạn để đi picnic mà mình cũng hình như mình muộn muộn một tí rồi nếu mà em có xem được chiếc clip này thì chị xin lỗi vì chị đừng muộn hả vâng. tí này hơi to tí này rất to luôn không phải không phải to bình thường ấy. tí này to confirm ai ơi chào hoàng đây là hoàng anh ấy sinh năm 97 <laughs> hôm nay ờ, mình sẽ học bài sẽ deadline 5 ngày nữa nhưng mà thời tiết London quá đẹp nên chúng ta sẽ cùng ra ờ, công viên cũng phải chạy nhưng không phải chạy bộ mà chạy deadline Cố lên chẳng mấy chốc mà gầy Dạo này, bao nhiêu mầm cây vội vàng trổ bông Đến lúc mình ngỡ ngàng vì ngàn hoa khoe sắc Thì cũng là lúc London kịp chìm đắm trong không khí của mùa xuân Em tay này đến từ một rưỡi Thành giờ Trước giờ mình vẫn nghĩ Thời tiết thì làm sao ảnh hưởng tới tâm trạng mình được Vậy mà các bạn biết gì không Tâm trạng mình vui lên hay trùng xuống đều phụ thuộc vào thời tiết ở bên này cả. Điều tuyệt vời nhất của London và cũng nằm trong mong muốn của mình mỗi khi sang châu Âu chính là được đi picnic cùng các bạn. Bọn mình lên kế hoạch véo một cái rồi rủ nhau ra công viên, vừa tranh thủ những ngày nắng ở đây, vừa kịp cho mùa hoa đang nở khắp các công viên trong thành phố mùa xuân bên này đến thật là rõ. Nếu như ở Hà Nội, mùa xuân đến là đồng nghĩa mùa nồm tới. Nhưng mùa xuân bên này là bao bông hoa chỉ trực chờ, nở tung ở trong công viên và thành phố, nhìn mà cảm thấy đẹp đẽ và yêu đời. Úi giời tiếng, chụp ảnh. Quá bổng vào, nhanh lên. Nói là đi chơi, nhưng cả mấy đứa đều phải mang lát ra học bài. Vậy mà cuối cùng, học cũng không được mấy, nhưng thôi, được mấy bộ ảnh để đời. Nhìn nắng vậy thôi, nhưng mà ngày nào London có gió là ngày đấy lạnh ơi là lạnh và hôm đấy thì trời trở gió chứ. Có một chiếc clip mình quay dài 18 phút lận, xem lại vô cùng kiên nhẫn, rồi nhận ra câu chuyện ngớ ngẩn không đầu không cuối của bọn mình lại khiến cho buổi chiều hôm đấy thật là vui vẻ Thôi mình dưới ánh nắng mà cảm thấy hạnh phúc Nhất lại là còn ánh nắng của hoàng hôn chứ Chuẩn gu của mình Bọn mình đều con cảm thấy rất ấm áp bên trong Rất là hòa lắm Ấm lắm mọi người trời ở nắng thế này cơ mà Trời hoàng hôn đầu sau em này Nóng lắm muốn cởi hết ra thôi Một người bạn xấu Bạn thì có deadline Bạn thì cũng có deadline nhưng vẫn nhưng mà vẫn rủ bạn đi ăn gà rán Hàn Quốc kèm theo hai người bạn xấu nữa không được ăn nữa rồi buồn không Bọn mình đổi quán du ship nữa thì được một anh số số không biết số ai nhưng mà anh ấy định xin số anh không phải tàu Hàn Quốc đấy chắc là xin số bạn này nào các bạn ơi ạ à, cụ Instagram đấy tôi thấy Hoàng sẵn sàng rồi tạm biệt về nhà làm bài tập đi nhé dạ tạm biệt kết thúc của một ngày đi chơi từ giờ đến tối và tôi đi học và tôi vẫn đi chơi cả ngày ừ, deadline và đấy những sự ham chơi sẽ được trả giá bằng những ngày ngồi ý trong thư viện để học bù cả ngày trời rất xấu nhưng mà cuối cùng mình với cả Nhi Hoàng đã rủ nhau là thôi đi chiêu một tí thôi trong khi cả hai đứa đều đang ờ, số tài khoản trong ngân hàng đều đang âm nhưng bọn mình sẽ chơi một thử thách là đi chơi nhưng không tiêu tiền yeah oh no ở <laughs> ừ, đấy nên thế là giờ đang đợi nhi hoàng tới mà chưa thấy đâu cả chắc là sắp tới rồi Đây mình đang phơi nắng cho ấm thì lạnh lắm Còn đây là Tower of London Not sure I'm right or not but yeah Đây là Nhi dạ. Hoàng Nhưng mà cũng vì chăm tới thư viện mà bài vở của mình cũng hòm hòm rồi Chủ nhật tuần này mình lại phơi nắng, lại loanh quanh đi chơi khắp nơi Đi chơi cũng thích, chụp ảnh cũng thích Nhưng thích nhất là vào một ngày đẹp trời Được ngồi thư giãn, ngắm nghía mây trôi lững lờ, suy nghĩ vu vơ Hỡi cô em ngồi sau Hãy luôn sẽ chia cùng chưa đến nơi thử thách đã được hoàn thành Để chơi không tiêu đồng nào nhưng mà bây giờ bắt đầu đói rồi Lâu lắm rồi mình mới có một cuối tuần tung tăng như vậy Mong là sắp tới ta xuân và hè Thảo sẽ cố gắng đi chơi nhiều lên nhé